Xin chào các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho video này Tuần qua tôi và anh bạn tới dự bữa lẩu tân gia của đồng nghiệp Rau cỏ thịt cá đều tươi ngon, tôm bật thanh tách ấy thế mà lúc ăn lại thấy thú vị Cả nhà dừng hình trên lặng mà không ai bảo với ai Với kinh nghiệm mùi vị tôi bắt hương gió và phát hiện ra anh bạn bị thối chân tỏ ra Tôi kéo riêng vào nhà tắm May mắn là trong túi tôi có em Heona nhỏ xinh chỗ luôn hai rồi đợi khô chân ra ngoài đá nhà vui vẻ ăn tiếp anh bạn hơi ngửa ngửa rồi cũng nhận được sự cảm thông vì cũng không phải hoàn toàn lỗi do anh ấy mà lỗi là anh ấy loay hoay tìm kiếm giải pháp nay mới gặp được Heona nếu bạn biết ai bị hôi nách hôi chân mối tay thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho dứt điểm nhé đừng để mùi hôi phá hủy mối quan hệ của bạn cảm ơn các bạn đã xem video